Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021, tức ngày 6 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Còn Giáp Xung ngày Giáp Ngọ hôm nay là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Còn Giáp Xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Ngọ Tý tương xung là nguyên nhân khiến vận trình hôm nay của người tuổi Tý khó bề yên ổn, dù bạn đã bỏ nhiều công sức, cố gắng phấn đấu bao nhiêu nhưng tới phút cuối lại bị phá đám, có nguy cơ thành công cốc hết. Tuy vậy, bạn cũng không nên quá lo lắng. Có chính ấn dẫn đường, rồi bạn sẽ tìm thấy cho mình lối đi đúng đắn, phát triển được thế mạnh của bản thân và có thể sẽ chuyển nguy thành an, giành được nhiều thành công trên con đường phía trước, đạt được mục tiêu mình mong đợi. Thủy hỏa bất dung, thiếu sự quan tâm và hỏi han trong tình cảm khiến cho mối quan hệ của hai bạn không được tốt đẹp như trước đó thế nhưng người này lại đổ lỗi cho người kia càng khiến quan hệ giữa hai bạn thêm phần căng thẳng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện ngọ Sửu tương hại ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của người tuổi Sửu. Bản mệnh dễ vướng họa tiểu nhân và miệng gây họa. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với người lúc nào chẳng hay, Chính tài nhập cục là lời đảm bảo tài chính vững vàng, thu nhập ổn định cho con giáp này. Tài lộc của bạn vẫn đang rất khả quan, không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm nhưng cũng đừng vì thế mà quá lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được. Ngũ hành tương sinh là tín hiệu đáng mừng cho thấy con giáp này đang hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Người ấy hiểu và quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh từng ly từng tí, Tình yêu thắp sáng trái tim và khiến cho tuổi Sửu thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần. Tam hợp mang quý nhân trợ mệnh giúp người tuổi Dần đón nhận nhiều may mắn hơn bình thường. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đường tình duyên của con giáp này đang cực kỳ hanh thông, rộng mở, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn. Với những bạn đã có đôi thì hôm nay là lúc để các bạn hâm nóng tình cảm của mình cho thêm nồng nàn, say đắm. Tỷ kiến xuất hiện có thể khiến những chú hổ khó tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, việc hợp tác làm việc chung giữa cả hai cũng trở nên khó khăn hơn. Ai cũng có những ý kiến và suy nghĩ của riêng mình, hai bạn có thể nhờ tới đánh giá của cấp trên để giải quyết sự trái ngược này. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Ngọ Mão tương phá là điểm báo hung vận lấn át cát vận của người tuổi Mão trong hôm nay. Công việc của con giáp này có những thay đổi bất ngờ nhưng theo chiều hướng xấu, thậm chí bạn nhận ra trục trặc liên tiếp vì đang có tiểu nhân ngầm phá hoại. Kiếp tài nhắc nhở bản mệnh cần cố gắng quản lý tiền bạc chặt chẽ, các khoản chi tiêu bất ngờ có thể đẩy tình trạng tài chính của bạn rơi vào khó khăn, thậm chí tiền tiết kiệm cũng bị lấy ra tiêu xài một cách phí phạm. Điểm sáng duy nhất của những chú mèo trong hôm nay chính là chuyện tình cảm. Mộc sinh hỏa, may mắn là trong những thời điểm khó khăn nhất, bạn vẫn luôn được nửa kia sát cánh bên cạnh bằng những lời quan tâm, khích lệ kịp thời. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn, Thiên tài mang tới cơ hội lớn về tiền bạc cho con giáp tuổi thìn, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được thu nhập tốt. Người làm công được nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Hôm nay là ngày rất phù hợp cho những ai đang muốn đầu tư hay hợp tác làm ăn. Nhưng bên cạnh đó bạn vẫn nên tránh chủ quan, tính toán thật kỹ để cân nhắc cẩn thận để không hao hụt tài sản. Ngũ hành hỏa sinh thổ mang may mắn về đường tình duyên cho những chú rồng, Chuyện tình cảm vốn khó nói, nhưng con giáp này may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh biết được đó là người ở bên mình cho đến cuối cuộc đời. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ đang được quý nhân tam hội nâng đỡ, nhờ thế mà giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc. Thông qua cơ hội này, bạn đạt được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình, với những biểu hiện xuất sắc của mình, những chú rắn được cấp trên ưu ái và có ý định cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả đáng tự hào sau những nỗ lực và vất vả mình đã trải qua. Thực thần ghé thăm còn mang tới những cơ hội làm ăn khá lớn cho con giáp này. Bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ có một ngày thứ ba bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớp, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, sửu, thân, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Ngọ ngọ tự hình gây ra không ít những tác động xấu cho người tuổi ngọ. Bản mệnh trở nên vô cùng hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội. Thời điểm này, bản mệnh không thích nghe lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người khác bạn nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người tuy thẳng thắn và có phần mất lòng nhưng sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng có giá trị hơn lời khen rất nhiều. Thương quan cản trở, những chú ngựa đang để cảm xúc của bản thân chi phối hành động nên dễ dàng gây mâu thuẫn với người khác. Nhất là khi ở trước mặt những người thân yêu, bạn không biết lựa lời nên dễ gây tổn thương cho những người gần gũi nhất với mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi Ngọ mùi tương hợp, người tuổi mùi có vận đào hoa nở rộ, tình cảm vợ chồng ngày càng thêm gắn bó, thắm thiết. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, hạnh phúc khiến bạn có tinh thần phơi phới, có động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc. Ngày hôm nay, con giáp này còn được chính tài nâng đỡ nên vận thế tài lộc lên như diều gặp gió. Nguồn thu dồi dào giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề, cũng có đủ tài lực để tiến hành các dự án tiếp theo.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 Thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi thân là điểm báo về những nguy cơ thị phi đeo bám làm ảnh hưởng tới vận trình công danh sự nghiệp của bạn. Con giáp này không hay nói lời mà không suy nghĩ, cũng không thích kết bè kết phái, song số phận đẩy đưa nên vẫn gặp họa. Bạn nên giữ vững lập trường trung lập để tránh những cuộc tranh đấu không liên quan đến bản thân. Bởi dù đứng về phía bên nào, bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đơm đặt và trở thành quân cờ cho người khác tranh đấu. Hỏa khắc kim, người tuổi thân sẽ phải đau đầu vì chuyện tình cảm của mình trong ngày hôm nay. Nếu đã lập gia đình thì vợ chồng dễ bất hòa vì quan điểm không đồng nhất, nếu đã có đối tượng thì đối bên dễ hờn giận nhau vì những cơn ghen tuông vô cớ. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị, 10. Tử vi tuổi dậu, Do ảnh hưởng của cục diện tứ hành xung, người tuổi dậu dù làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng, tránh tranh cãi, đấu khẩu vì nghiêm trọng có thể dẫn tới kiện tụng. Tốt nhất hãy cứ kiên nhẫn để đợi thời điểm thích hợp hơn. Chính quan độ mệnh, bạn có thể phát triển công việc ở lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô sự nghiệp. Bằng vào năng lực mạnh mẽ và sáng suốt thì bạn hoàn toàn có khả năng đạt được thành tích rất tốt, hứa hẹn nhiều thành công đáng nể khiến người khác ngưỡng mộ, Ngũ hành xung khắc gây ra những trận cãi cọ, xích mích của những chú gà với nửa kia. Từ những chuyện hết sức còn con nhưng hai bạn lại lấy đó làm cái cớ để trách móc đối phương về những chuyện âm ức từ trước đó. Hãy cố gắng điều chỉnh thái độ của bản thân để không tự tay hủy hoại tình cảm này bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thứ ba này người tuổi Tuất hôm nay có tam hợp che trở nên cả ngày bình an và hòa thuận. Bạn được quý nhân nâng đỡ nhân duyên, vượng đường tài lộc, sự nghiệp ổn định vững vàng. Có thể nói đây là một tín hiệu vô cùng khả quan, làm bàn đạp để con giáp này phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Tài vận của bản mệnh cũng sáng hơn nhờ xuất hiện thiên tài, hứa hẹn rất nhiều cơ hội tốt cho việc kiếm tiền. Bạn nhanh nhẹn và để ý hơn một chút thì sẽ nắm bắt được những một mối làm ăn tiềm năng, hứa hẹn thu được lợi nhuận cực lớn, Hỏa sinh thổ, hôm nay quả là một ngày may mắn với con giáp này khi chẳng những công việc suôn sẻ, tài chính dư giả mà tình cảm của bạn cũng vô cùng ngọt ngào. Người đã yêu lâu thì tình cảm tươi mới hơn, người mới yêu thì mỗi ngày mối quan hệ thêm phần vững chắc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi, Thiên ấn xuất hiện trong vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi hệ thứ ba này cho thấy, bản mệnh gặp phải những khó khăn nhất định trong công việc của mình, nhưng điều đó không khiến bạn lùi bước mà ngược lại, càng quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó nhằn ấy. Bằng sự linh hoạt trong cách xử lý cũng như năng lực vững vàng, tuổi hợi có thể giải quyết những vấn đề còn tồn động để có được những thành công ngay sau đó. Những tham vọng trong lòng nuôi dưỡng ý chí của bạn để đạt được nhiều thành công hơn nữa,